Nào hôm nay chúng ta bắt đầu học chèn các đối tượng Trước tiên chúng ta vào layout chúng ta đặt và cỡ giấy cho thầy A4 Đó. Và ở đây à, thầy à, dạy bài này là tất cả cùng tập trung vào nhé. Bây giờ thầy sẽ làm một cái à, Potter bằng Word và cách sử dụng các đối tượng là một bài tổng hợp rất là kỹ các em phải xem lại và làm được cho thầy đó. Rồi bây giờ thầy vào layout thầy đặt cỡ giấy Các em chú ý cho thầy nhé Cỡ giấy của Potter khi in ở ngoài Đó là 80cm x 1m6 Tức là cái Potter là cái gì à, Thầy dạy cách làm Stanley đi Stanley nhá Bây giờ thầy sẽ chỉ cho Stanley là gì Đấy, chúng ta vào công việc thiết kế cụ thể luôn trên Word nhá cái này nâng cao đây bây giờ thầy chỉ cho các bạn đây Teddy là những cái giống này đấy người ta hay ờ, đặt ở các cửa hàng hay là những hội nghị vân vân các em nhớ chưa đấy giống như cái này đấy giống như này nó có giá sau này người ta sẽ gắn vào thế thì việc của chúng ta là chúng ta làm một người thiết kế đó, chứ không phải là đơn thuần là chúng ta soạn thảo văn bản nữa đây các em nhìn thấy đây là ảnh Stanley nhá đó Stanley nó dạng như thế rồi Đấy, phải sau lại cho các em xem nhé Đấy, là để quảng cáo đúng không? Đây chúng ta nhìn thấy một loạt các mẫu standy Nhưng bây giờ chúng ta lại sử dụng Word để chúng ta làm chứ không phải là là là ở trên uh, các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp nhưng Word cũng làm được. Đó. Đây là những mẫu của nó. Đấy các em nhìn thấy mẫu đó cả lớp nhìn thấy chưa trả lời cho này một câu đi alo các em thấy chưa thấy rồi nhá đó xem đi thế thì bây giờ việc chúng ta là phải insert cho đối tượng như hình ảnh này chữ này vân vân ra đây đúng không rồi thế thì uh, ok bây giờ thầy uh, sẽ làm một đi quảng cáo về kem chẳng hạn kem ăn ví dụ như thế rồi bây giờ thầy sẽ download một vài hình ảnh mẫu về giống như kiểu khi mình làm standy thì cái người mà đặt hàng cho mình ấy người ta sẽ cung cấp hình ảnh và nội dung cho mình để mình thiết kế lên thế bây giờ để làm à, ví dụ thì các em vào google các em search là kem ăn đây là tức là chúng ta vào để chúng ta lấy tạm hình ảnh của họ tất nhiên hình ảnh hình ảnh này không thể nét bằng hình ảnh chúng ta chụp được các bạn chọn kích thước là lớn nhé để làm cho nét đấy ví dụ bây giờ thầy cho thầy lấy mấy cái mẫu kem xuống để chúng ta ăn rồi ta lưu lại để vào folder trên desktop nhá các em đặt tên cho thầy là gì cũng được em đặt tên là kem đó rồi thì bây giờ thầy lưu lại này kem một này hình ảnh kem thứ hai này Đấy, đợi cho nó nét thì chúng ta tải về nhá vì lúc đầu, đầu nó vào thì nó hơi hơi chậm ta lưu hình ảnh này Đấy, kem hai này đúng không rồi thầy lại chọn cái nữa cốc này ở lưu hình ảnh này kem ba này đó rồi cái mẫu nào hai đứa này cũng được cái gì nhỉ ờ, kem bốn này đó rồi tức là mình quảng cáo là ăn là ngon sô cô la này Đấy, là học bài này là học luôn tất cả các các uh, lệnh bên trong luôn nha lưu hình ảnh này. xem lắm để xem một bài này ngon không vừa thiết kế vừa cảm giác được ăn thèm đúng không vào đây em quảng cáo cửa hàng kem chẳng hạn cái này không được đó ok nhá xong ok bây giờ chúng ta vào đây chúng ta đặt layout kích thước ở ờ, kích thước bằng cách là chúng ta đặt là more paper size Đấy, thầy gõ vào đây là kích thước ở đây thường thì nó cho nhỏ vì vuốt nó hạn chế chúng ta cứ thử đánh là 40 cm đi nhân với 80 sau đó y thì ta phóng ra ngoài sau 80 cm đúng không ok nó bảo là to à, nó chỉ là cái độ đo của chúng ta chỉ trong cái khoảng từ này đến này thôi à, nó không cho to quá thì sau chúng ta làm chúng ta ra ngoài thì hiệu chúng ta phóng lên tất nhiên là ở trong Word này nó hạn chế về về size đây the measurement must be between từ này đến đây để chúng ta nhìn thấy chúng ta đọc tiếng Anh chúng ta biết à, chúng ta để cho cái này là à, 30 nhé 20 cái này cho 25 24 đây là 48 Đó, 48 là chúng ta tối đa của chúng ta là như thế Đó, được chưa ok Đó, là cỡ đo của chúng ta rồi bây giờ các em vào lề lề của nó thì các em đặt cho thầy là không không tắc tức là tràn cả ra lề luôn không còn lề nữa nhá à, à, 150 ta cứ làm nó vậy xong tí nữa ta thoát ra vì nó cứ bắt phải lề ở trong quốc đời rồi chúng ta sẽ nhỏ lại nhé rồi chúng ta nhìn thấy đây là kích thước của standy đó này, thế sau này người ta sẽ buộc cái này vào cái giá để người ta đặt ở ngoài cái chỗ mà ví dụ như khai trương cửa hàng vân vân ok chưa các em rồi các em có thể đưa về view em chọn 100 phần trăm đưa về hôm hôm là hôm trước chúng ta học kỹ rồi đúng không bây giờ chúng ta vào insert chúng ta vẽ hình nhá vẽ hình thế thì thầy muốn làm một cái stem đi mà nó nó đơn giản thôi đó, bây giờ thầy sẽ làm một cái hình ra chọn vào xếp nhé vào đây vào đây xong rồi chúng ta chọn polygon polygon là cái này được chưa đó là cái hình ngũ giác hay lục giác chúng ta chọn lục giác đi giữ ship cho đều nhé thầy muốn cho kem nó vào đây đó rồi chúng ta đặt vào đây nhé rồi em cứ đặt cái hình này vào đây đã rồi đầu tiên là chúng ta sẽ dùng để phát họa kem rồi theo đây rồi bước tiếp theo là chúng ta uh, chúng ta sẽ chọn rotate là quay rotate là quay đó rotate quay chúng ta quay là 60 độ 60 độ nhá rotation có nghĩa tiếng Anh là quay em thử cho thầy nhé đó còn look aspect ở có nghĩa là quay theo tỷ lệ nó sẽ khóa cái này lại khóa này lại tức là cái kích thước này sẽ không bị có bị thay đổi Đấy. rồi à, mỗi lần quay như thế thầy thử nhấp ok nhé các em chú ý này Đấy, nó sẽ quay như vậy đúng không vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng ta à, tạo cho nó một cái một cái uh, quay thế thì uh, muốn quay cái vòng này nó chạy làm xếp 6 hình vào đây 6636 tức là 360 độ chia cho 6 bằng 60 độ vậy thì lúc ý chúng ta sẽ không sử dụng cái này nữa mà chúng ta dùng cái này cho thầy chọn vào smart app nhá chúng ta lùi cái này xuống để chúng ta xem có chỗ nào nó quay sẵn cho mình rồi đấy thì mình làm nó nhanh hơn rồi ODK vào đây đây là mấy hình nhỉ đây là sáu hình ok đó ta xóa này đi đó. À, xóa nó đi thế thì chúng ta thấy là nếu khi mà chúng ta chọn cái hình này thì nó cố tình là nó không bao giờ nó cho chúng ta kéo được xuống vì trên của nó là đang đang thừa đó chính vì vậy thì chúng ta sẽ làm như sau ta phải chèn cái hình đã trước đã Đấy. rồi thầy dùng cái hình chữ nhật nhé hình chữ nhật thầy chèn mỗi cái một cái đó đấy nhá các em nhìn thấy này đây là một hình đó, và phía dưới chúng ta giữ shift và control giữ shift nhé shift và phím D Đây, xin lỗi shift control chúng control vào phím am nhé Đấy, nó mới thành dấu cộng được cộng hình Đấy, cộng chúng ta nhé để em kéo hình lên cứ cần control là nó móc được thành dấu cộng Đấy. cho em lên một ít nhé rồi đặt xuống đây chia làm ba thế thì ờ, chúng ta nhìn thấy này trong chỗ insert chúng ta thấy là khi chúng ta nhấp vào hình đó, nhấp vào hình này. chúng ta nhìn thấy là cái kích thước của nó Đó, ok Ờ, một hai ba cái Rồi ờ, ta sẽ cho cái này cho cái hình này chèn xuống chỗ này bây giờ chúng ta mới smart ra ta chọn xuống cho thầy một chỗ hình sáu hình đó không chịu xuống thì thầy tính làm thầy nữa Đó, để xem là nó cho con chuột chạy xuống đây xem kẻ nó ra nhé xuống tận đây nó mới ra à thế cơ đó, con chuột nó phải xuống tận đấy nó mới ra được các em ạ enter xuống đấy đó Vậy thì thầy đã nghĩ ra một cách là chúng ta sẽ chèn một cái hộp trước Chèn một cái hộp trước là insert chọn này chúng ta sẽ vẽ từ đây vẽ vào giữa nhá để nó tràn ra cả hai bên không có là nó không tràn hai bên đâu đó rồi bây giờ thầy thu nhỏ xem là đã ở giữa chưa giữa rồi rồi đến đây nhá bây giờ chúng ta sẽ chọn cho thầy là art đó để cho con trỏ nó nhảy vào đây bước tiếp theo thì chúng ta vì chúng ta phải chọn art text nhé đây các bạn này áp tech cho thầy edit tech thì áp tech nó vào trong rồi thì bây giờ nó edit rồi bây giờ chúng ta bắt đầu một chèn những kia ra nó mới vào insert chọn smart app tức là chữ à, à hình thông minh ấy rồi ok đó này của thầy nó vừa chạy chạy ra ngoài đúng không nhỉ sáu hình nữa ta làm lại phát nữa không được cái này thì chúng ta sẽ sử dụng chèn cái khác một rồi giữ ship kéo rộng ra đó vâng giữa chưa giữa rồi đó, phải có cái hình làm làm gốc cho nó nó mới lên được Ồ. Ờ. thế nhá bây giờ hình này hình trắng ở bên phía ngoài các em nhá chúng ta chọn cho thầy format shape chọn format shape nhấp chuột phải ở cái hình bên ngoài nhá cho cái hình chữ nhật đầu tiên đấy đó chứ không phải là hình kia đâu rồi chúng ta chọn format format save rồi các em nhìn phía bên này nhá chúng ta nhấp vào chữ nâu no phim để cho nó trắng đi hết cái cái cái, cái nền đệm đó nâu no phim nhá vì cái nút đầu tiên của chúng ta là nút tô phim có nghĩa là tô line các em tiếp tục vẫn cái hình đang chọn chọn no line đó thế là nó hết đúng không bây giờ chỉ còn những cái chỗ này thôi đó, còn cái hình khối hình khối uh, của hình, hình trong thôi đó. Đó. đây còn hình trong này thôi ta kéo cái này rộng ra đó đó, ta kéo rộng ra thì cái hình này nó cũng tăng lên cần cần ghét về đây đó kem mình nhá rồi bây giờ các em sẽ làm cho thầy như sau Các em trong mỗi cái hình khối nhỏ Trong mỗi hình khối nhỏ ta chèn một bức tranh Ta phóng to lên Đó thì Ta phải nhóm chúng nó là, à, Bây giờ chúng ta Thầy muốn chọn hình ở trong thế thì ta cho cái hình kia to lên một chút à, này nhé. to lên để nó chiếm khoảng cách rộng lên đó cho nùi cái này lại để nhìn ồ ta nhìn cái này nhá xem hợp lý chưa mình thu nhỏ lại Đó, bây giờ cái hình này ta mới cho to được em nhá, hình này là hình đệm của trong đó cho to được để cho nó to các khối lên rồi ok xong bây giờ nhá cho cái hình ở ngoài cùng đây ngoài ta nhấp vào ngoài nhá đó chọn no phim bên ngoài ngoài các em lại chọn format shape cho thầy còn bây giờ ta chọn ta mới chọn lại nếu không được chúng ta lại chọn một format sau này no line đó rồi bây giờ trong cái hình này các em làm như sau cái hình thứ nhất được chưa đó, cái hình mà chúng ta chọn cố tình chúng ta chọn nó xếp ra ngoài nhá đây các em chọn cho thầy format xếp đó nhá xong bây giờ các em sẽ vào cái nút là picture or picture field được chưa đó, nó hiện lên cái hình này chúng ta chọn vào insert picture form chúng ta chọn file chúng ta chọn lên trên đây desktop ở à, cái em MV là chữ kem Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đứa bé này vào đó được chưa đứa bé này vào nhá sau rồi chúng ta sẽ làm cái vấn đề như sau nó bóp này thì chúng ta điều chỉnh cho thầy kích thước offset ở đây nhé kích thước offset ở đây offset left chúng ta thử lên nhé đó vai lên một tí này à, lép lên Đó. rồi chúng ta chọn à, Đó. chúng ta sẽ chọn tiếp top cho nó vừa rồi chúng ta tăng bên trái bên phải lên oh hình thứ hai các em lại chọn format set, chúng ta chọn picture em chọn file chọn cho thầy cái kem thứ hai đó rồi nha nó vào đây rồi rồi ờ, chọn cái này chúng ta lại chọn format set, chúng ta lại chọn picture đó chúng ta chọn một cái kem khác thay thế kem kia Đấy, chúng ta vào đây chúng ta chọn picture and texture à, chúng ta chọn file khác em này vào đây rồi chúng ta chọn vào đây chúng ta lại ấn cho thầy format shape chúng ta chọn picture or texture field chúng ta chọn file mới chúng ta chọn à, em này đó. rồi chúng ta lại tiếp tục vào đây chúng ta nhấp chuột phải cho thầy qua bác xếp chúng ta chọn picture or picture field Đấy, thầy nói rất chậm và vì nó có phim ghi lại còn đây đó và cái giữa giữa thì không biết là tranh nào đây giữa mới còn tranh không bây giờ chúng ta chọn picture chọn file chúng ta xem nào cho thầy xem cái nào ngon nhất cái này cũng như là cái này ngon à, cái này thì không ngon lắm đúng không đấy vâng chúng ta chọn là no fill nhé đó cách này nhá chúng ta chọn là no fill Ồ, ờ, hết để hết cái này đi no fill đó chọn một tách chọn no fill chọn một cách chúng ta chọn no fill chọn một cách chúng ta chọn không chèn chữ rồi cách chọn cách chúng ta chọn không chèn chữ đó chúng ta đã được một cái hình ở giữa như này gồm các kiểu kem rồi bây giờ chúng ta sẽ là tạo một cái khối ở phía trên tạo khối phía trên để chúng ta quảng cáo chúng ta vào insert đó chúng ta chọn cho thầy một cái hình chữ nhật chúng ta vẽ từ đây đến đây nha cứ vẽ đây đến đây rồi vẽ đến chỗ này đó được chưa xong nhá bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hình ảnh ở đây các em làm như sau ờ, trước tiên là chúng ta lấy hình ảnh thêm nữa về để cho một cái đại diện phía trên google chọn cho thầy một cái nữa là kem rồi bây giờ chúng ta cho đại diện là cái kem nào lên thật đẹp phía trên Đấy. rồi chúng ta sẽ chọn cho thầy vào nút công cụ nhá chọn kích thước lớn đó, và chọn một cái kem nào ngon nhất để các em có thể đưa lên trên đỉnh để thầy chọn cái nào cho trong nó hoành và tràng một tí cả lớp vẫn theo dõi thầy chứ alo rồi nhá gần hình thành đẹp rồi đấy rồi bây giờ chúng ta chọn một cái kem rồi bây giờ thầy lưu vào nhá em mình chữ nhật này đây lưu hình ảnh rồi để làm đại diện phía trên ok lưu một hình ảnh để làm đại diện phía dưới rồi lưu xuống hình ảnh chọn phía dưới đó, tí uh, các em vào luôn kênh để học lại nhá để cho nhớ rồi bây giờ chúng ta trở về Word vừa xong thu nhỏ lại bây giờ chúng ta làm đây nhấp chuột phải vào cái hình uh, hình màu xanh này của thầy chúng ta chọn nút là edit point được chưa đó các em có thể đưa nó về đây uốn cong nó nhá bằng cách kéo hai cái cần này đó lúc này đó thì chúng ta thấy được là cái kem của chúng ta được như này chưa rồi Đó, thầy vuốt lại một tí edit point cái này là người ta không khám phá đâu nhưng mà chúng ta phải khám phá tất cái chương trình này rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó nền vào đây chúng ta sẽ chọn picture chọn format cho thầy nhá vì muốn hiện lên cái bảng này các em thứ nhất phải phải chọn format ở đây được chưa rồi bây giờ các em sẽ chọn cho thầy picture Đó, chọn lại cái này các em chọn cho thầy ờ, cái hình đại diện vừa xong nữa nhỉ đây đúng không ok đây rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó tỷ lệ Đấy, lên đây nhấp đúng không lên trên top Đó. ok chưa rồi xong rồi bây giờ chúng ta chọn cho thầy format Đó. format nhé chúng ta chọn ở phía dưới đường dưới là line để cho che cái đường line đi để cho nó thì hết cái đường viền này đi đó hải hải hải có ờ, các, các em đợi thầy một tí nhé đây em lại cầm cái này cầm một thẻ xong rồi lúc nào lên lại mang về cho con nhá đừng để mắt thẻ phải là cái chỗ nào cái, cái chỗ nó có những cái cái đèn đèn trên của cái bạn bạn mới lần mà đi rồi Đâu, đi cần ra thì nhận cái hải và cũng các em đợi thầy một tí nhá Oh. <coughs> rồi các em thông cảm mẹ à, hai bà nhà thầy à, bà mẹ đẻ với bà cô đi xuống dưới à, đi chợ là không biết uh, quẹt thẻ vào đâu alo các em vẫn theo dõi chứ alo các bạn các bạn đã nhìn thấy chưa rồi nhá đấy bây giờ tạo hình dưới này bây giờ cả lớp lại tạo hình phía dưới cho thầy nhé insert chọn save à. chúng ta lại vẽ cái này giống như cái trên thôi ta làm tương tự đó nha bây giờ chúng ta lại chọn cho thầy edit point edit point nhé đó góc này để nó đối xứng với góc trên các bạn hiểu chưa ta kéo này đây em muốn cong thì em vuốt cái cần này đã. nó có cái mỏng có cái hình vuông để em vuốt nó xuống cho thầy đó. đi lên cao lên một tí nha rồi bây giờ chúng ta theo nhỏ lại chúng ta nhìn xem cân đối chưa cũng hơi khá khá cân đối rồi bạn nhá Đó. rồi bây giờ chúng ta lại chọn format shape chọn picture thứ hai Đó, picture thứ hai chúng ta chọn file xem nó là cái gì à, cho cái này đi Đó. rồi chúng ta chọn offset Đó chọn xuống top xuống lên xuống bottom đó thế là cái này là nó kín lại chọn edit point để chúng ta cho lên đây một tí à, ok nhá rồi bây giờ ta chọn hình này chọn lại tiếp tục cho thầy chọn format cho thầy Đấy, chúng ta nhìn thấy chữ phim hoặc là layout hoặc là style vân vân thì chúng ta nhìn thấy kệ nó giờ thầy ờ, chúng ta lại phải bỏ cái đường viền này đi chết rồi chân nặng quá nó bật ra chán ghê nhỉ không sao thầy ờ, dạy lại được nhé chắc là nặng quá đấy vì thầy không ghi cái file vuốt vào chúng ta là nó bị uh, bị ấy một chút rồi bây giờ chúng ta Ôi, mất công một thời quá do cái máy nó tặng alo alo cả lớp alo các em ờ, thông cảm thời là cái máy của thời nó nặng quá chắc là lúc nãy nó đầy bộ nhớ nó không không thể ấy được thì thầy quên thầy không ghi vào thầy làm lại một lần nữa nhá cho kỹ được không cả lớp nha đang hay đúng không đang học thiết kế trên vuốt hay mà mình lại làm lại lớp mình học này là học thầy dạy rất kỹ nâng cao trong vuốt đấy còn uh, vì là hôm nay là bài chèn các đối tượng mà nếu mà chỉ chèn đơn giản thì nói làm gì thì chỉ là insert mang ra uh, làm những cái đơn giản thôi nhưng bây giờ chúng ta phải học để nó thành đẹp hơn chuyên nghiệp hơn rồi tạo cái mới nhá rồi bây giờ thầy phải ghi cái này vào cái vừa xong biết là có ra được không à xong vẫn còn may quá đời thế nào vẫn may đúng không vẫn xuân các em ạ rồi thầy ghi vào đến lúc mà nó lại mất các em Đó, vẫn xuân rồi bây giờ các em chọn đây nhá chọn format shape rồi chúng ta chọn chỗ lai cứ lai là cái đường là các em bỏ nó đi đó thì hết rồi bây giờ chúng ta sẽ chèn chữ hình ảnh các thứ lên uh, phần đây đó ta sẽ vẽ một cái đường cong ở chỗ thằng này cái này thì uh, hình ảnh này chúng ta chúng ta chọn cho nó làm cho nó lại cho nó đẹp hơn một tí nữa wow. Đấy. chúng ta chọn phim bật ra nhá rồi bây giờ thầy chỉnh lại cho cái này nó dài ra một chút cho nó kín rồi như thế đi rồi bốt tầm xuống đá để nó khỏi lộ cái phía đằng này ok rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh là ở đây cho một cái đường nét nào đó đường nét nào đó trông nó đẹp hơn rồi tạo dáng cho nó như này rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày chữ trình bày chữ thì cái đang nghĩ một cái vòng đây một cái vòng đây à ta sẽ cho hai cái đường line hai đường line nào đấy để trông nó sinh động hơn rồi bây giờ ta cho hình vuông đây nhá em cho thầy một đường line đường line nào đó. đừng uốn theo thế này đi đừng uốn để cho nó đẹp hơn một chút ta chọn hình nào trông trong trong nó bắt mắt một chút hoa ba bốn đó ta chọn hình à, nào cho bắt mắt một chút ờ, các em có thể cho hình mũi tên được mũi tên vào trong nó đẹp rồi các em vẽ lên trên này các thầy đó. nhá à. rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn đánh chữ vào đã xong màu sắc xong à, đây oh, chữ vào đây chúng ta ghi là kem hảo hạ à, kem đặc biệt kem rồi bây giờ các bạn chữ thì không quan trọng chúng ta đánh tiếng việt lên đi đó tiếng việt nhá rồi chúng ta đánh kem cốc Đấy, là kem này gọi là kem gì nhỉ các bạn cho thầy một ờ, một cái tên kem cho đẹp cho thầy nào bạn nào có thể nói trên micro à alo alo bạn nào nói cho thầy nào đặt tên kem gì cho hay nhỉ kem này thì thường các em ăn người ta gọi là kem gì nó không phải là kem que gọi là kem gì nhỉ các loại tổng hợp kem nào các bạn gõ đi đặt các bạn hay ăn kem các bạn nữ hay ăn kem đặt tên là gì nhỉ kem lạnh bốn mùa à ừ đúng rồi kem lạnh bốn mùa đi kem lạnh bốn mùa rồi ship home nhá các em phóng to cho thầy cỡ chữ lên à, kem lạnh bốn mùa home rồi chúng ta cho chữ cho thầy lên thật đẹp nào kem lạnh bốn mùa đó rồi ok nhá Đấy, font chữ chúng ta thích font chữ nào nó bắt mắt thì chúng ta làm ví dụ như là ở đây chúng ta cho cho chữ nào đẹp nào cho kiểu này đi ok xong nhá bây giờ cái màu này màu này để chúng ta ờ, chúng ta lại chọn format xếp cho thầy ok chưa ờ, chúng ta chọn bỏ like đi chúng ta chọn transparency cho thầy lên Đấy các em nhìn thấy nó đang làm trong suốt cái vị trí này cái color của chúng ta là trong suốt chỗ này đó các em thấy không đó ngon chưa nha trong suốt chỗ này thì các em nhìn thấy là cái hình kem này nó nằm ở phía trên như này nếu mà các em muốn đưa xuống nha thầy dạy dạy đưa xuống này để đưa xuống phía dưới thì các em chọn cho thầy bring to center back hoặc là send backward à, ờ, nó sẽ đi vào trong Đấy. và thầy send này thì lập tức là chui vào trong rồi đây là chui theo thứ tự nhá cái gì vẽ trước thì nó nằm ở phía dưới cái cái nào càng vẽ sớm thì càng cuối cùng mà cái nào vẽ phần trên thì nó sẽ hiện lên trước vậy chúng ta lại phải đưa nó ra ngoài đúng không nào lại xem to one Đấy. ok được rồi ok cân lạnh bốn mùa nhá cho nó vuông vào đây rồi chỗ này chúng ta lại đưa một hình ngược lại của nó bằng cách các em giữ cần trôn xuống dưới đó. đưa copy hình này xuống dưới nhá các em đảo lại cho thầy đang insert này đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn reflect đảo ngược lại Đó, để thầy xem cách đảo ngược lại như nào chúng ta có thể chọn shift chúng ta Đó, đúng rồi, ok nhá, đợi thầy tí Rồi, chỗ phần sắp xếp Sắp xếp xem cái hàng của thầy chỗ nào rồi 1, 2, 3, 4 đó chỗ này chỗ này không phải vì hôm trước ở ở online nhá rồi bây giờ các em vào layout được chưa layout thì ở đây nó có xem bách xem rất là ngon lành luôn rồi bây giờ thầy chọn xem chữ flip vertical là lật xuôi horizontal là đó ok đấy chúng ta nhìn thấy không hai cái hình này nó nó sẽ đối xứng nhau à, bây giờ thì cho mũi tên ở trên được rồi mũi tên này cũng phải dịch ra đây một tí đã chạm vào đây à, bây giờ chúng ta sẽ trang trí vào đây kem mẹ này muốn mua nào bây giờ các bạn cho thầy nội dung phía dưới nào cho nó bắt mắt tí một tí nội dung ở dưới nội dung dưới là bạn nào có học khoa văn hoặc là các khoa về quảng cáo các em bụt cho đời một phát em lệnh bốn mùa này rồi dưới này là nội dung là gì nhớ mãi không quên đúng không chúng ta có thể đặt như thế nhá ăn ăn một lần nhớ mãi đúng không xong địa chỉ nữa à, thầy chọn con về hôm nhá chúng ta lại chọn cho thầy con dễ đọc đi đó rồi Rồi. chúng ta lại cho bôi đen tất cả dòng chữ này cho thầy nhé chúng ta chọn cho thầy form chữ rồi chúng ta chọn cỡ nhỏ hơn một chút đó không quên nhé rồi bây giờ tiếp tục các em làm cho thầy form chữ màu color đỏ vì trong đây nó có đỏ cái đỏ của hạt nho vân vân cho nên là chúng ta chỉ được dùng màu dùng màu trùng với những cái quả bên trong này chứ không được dùng màu ngoài nhá Đấy, vì cái màu này của thầy giống màu này thì nó hài hòa nếu mà chúng ta cho một màu lạ mà không có trong đây nó sẽ làm cho làm cho nghịch màu đấy là nguyên lý thiết kế như thế nhớ mãi không quên này địa chỉ Đó. cái này chúng ta cho trên chúng ta cho em cuối cùng nó xuống dòng đấy xuống dòng thì bây giờ chúng ta sẽ làm cứ đánh chữ bình thường tí là format sau chúng ta ghi là uh, nhà hàng nhà hàng uh, nhà hàng kem nhà hàng kem bốn mùa ta muốn mua địa chỉ địa chỉ bao nhiêu thanh xuân nhỉ ờ, các em cứ thử cho thầy một một cái địa chỉ ở thanh xuân đi bạn nào cho thầy địa chỉ mà các em hay ăn đi alo à, bạn nào cho thầy địa chỉ nhỉ gõ cho thầy thử một địa chỉ đi vì các em hay ăn mà à, lương thế vinh minh xuân ôi rồi ok thịt quá wow. lương thế vinh minh xuân đây nha địa chỉ cái này các em cho thầy form chữ à, để em cho đó rồi ờ. Đấy, xong rồi các em ghi điện thoại đúng không hai chấm không chín tám bảy sáu năm bốn và ví dụ như thế đó xong rồi em có thể gạch ngang hay gì đấy hả website đúng không cho file hai chấm kem 4 mùa kem 4 mùa chấm com chấm vn đấy rồi ngon rồi đó chúng ta như thế nhá cái dòng này cho tới ra chỗ này chúng ta bôi màu khác chúng ta có thể cho chọn màu nâu more color chọn cho thầy một cái màu nâu ok đó ôi long lanh thế các em ạ được không cả lớp quảng cáo chúng ta không nên cho nhiều chữ cho nhiều chữ nó thành uh, xấu đi ok không các em nào bây giờ cả lớp cho thầy uh, một cái like nào à. Ờ. like đây cả lớp like đấy thế thôi là chúng ta có thể làm được một cái ờ, đem lạnh bốn mùa để cho này xuống dưới một tí đấy hoặc là chúng ta cho ở trên ngược lại trên tí uh, cho cái uh, dòng này nó nhỏ hơn một chút nhé để cho nó cùng một dòng to quá đúng không 48 bây giờ thì cho đi uh, lên uh, 60 đi 60 to cho 5 năm oh, ok Lệnh 4 mùa Đấy Rồi cho con chữ đều nhé nó bị lỗ chứ không kia thì không sao Đó. lao đi các em ok rồi bây giờ cái phim này thầy sẽ đăng youtube luôn sau đó các em sẽ thiết kế sáng tạo cho thầy đúng như bài của thầy nhưng mà các em có thể làm kiểu khác đi nhá làm kiểu khác đi đấy là toàn bộ những cái nội dung thầy dạy là nó thể hiện luôn trong các bài này thể hiện luôn trong các bài này cả lớp nhớ chưa đấy lệnh như thế nào thì các em xem lại video các em sẽ thấy hết có bạn nào phản đối gì thầy không hoặc là có ý kiến gì không Ồ, ờ, ok thế các em cứ xem rồi các em làm nhá chúng ta về sau chúng ta còn tập thiết kế nữa cơ nếu các em mà giỏi về thiết kế này thì ờ, ra trường các em có thể kiếm việc làm rất là dễ ngoài cái việc mà chúng ta làm về chuyên môn làm về chuyên môn nhưng mà các em về làm cái nơi các em ấy các em có thể sáng tạo sáng tạo ra sáng tạo ra nhiều cái nữa thì đây là sản phẩm của thầy trò mình gọi là ngồi nghĩ ra một lúc đúng không cả lớp ok không các em ờ, ok nhá thầy uh, sẽ lưu